Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming và Di Khải kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Và lần này thì Khải sẽ lên bắt tiếp tục bắt 52 nha em ơi. Và sau cái lần bắt 51 thì Khải cũng được một ít đồ cũng như là cổ nhẫn làm 140 và bán thì cũng được hơn 20 kim. Khá là ok, chúng là thu hồi vốn. Và lần này thì à, anh Tùng cũng à, được cái con là, là đánh cho mình Long với Tùng luôn nha anh em. Rồi, đó, bây giờ đến là mình thả butter. Cái gì Rồi, Long à, Long thả trước đi anh em ơi. Rồi Lâm thả trước đây. Căng căng căng căng lắc chưa? Ờ, từ từ từ từ căng căng lắc gì? May mắn hả? Rồi đây, may mắn này. May mắn chưa? Rồi, xả đây. Thằng trên mạng nó nó nó, nó rào ấy. Ồ, ờ, Khải ơi, hai kia một thị đó Khải ơi. Đủ có hai cây một tỷ, ngon ngon ngon ngon. Phone phone phone may mắn rồi nha, phone may mắn nha. Rồi. Đủ mấy cục phi tóc về cho anh nha. Từ từ. Từ vật lý phần trăm luôn. Gì vậy? Phi tóc gì? Khải lượm cái năm lượm ạ. Khải lượm chứ, Khải lượm chứ em lượm để em lượm em bó cho anh em xem ờ thì anh đã để em lượm đó à tại em bói đang like youtube ừ đang like. chưa chưa bây giờ bắt năm mười hai giờ mới mở những con đầu tiên cho anh long trước anh em ơi đó khui hàng khui hàng đấm tiền Bây giờ làm cái à, vũ khí 30 à, sát thương 45 à, được em ơi đúng rồi ok phần trăm tám chục thôi được rồi bây giờ anh long anh mua mặt cái yên anh đặt tên là long đẹp trai hơn nữ thế ta Cùi hàng. Anh mà đâu là tên khác à. đây là anh anh anh anh anh để là khác được nữa. Ờ, để con dạ. con tư vấn tôi tư vấn tiếp cho này. Con số 5 là liếm em đi là đúng không? Lề lưỡi liếm. Một đai lưỡi. Tiếp theo là liếm lỗ bít. Một áo váy thôi. Lề lưỡi. Gì vậy? Rồi, một giày một nó ok. Vô <laughs> vô vô. Hai món. Một con hai một con một món một con một món. Anh mở ra luôn nha. Mở đây, cứ mở đây, nó đứng đánh đánh sẵn rồi cứ mở đi. Ôi, nó có hai ba. Cái bên đốt không long giờ Tèo ơi ok quanh quanh cho mấy cục tốc free cho rồi rác anh tèo anh tùng à, anh đang lưng kim rác nợ công mà không không không không không có cái không ngon. không có cái gì ngon hết cái duyên mà nói cống vậy thiên là là ừ, ngồi ngồi ngồi nó quấn này đừng ngồi Thế yên đau ngoại Ngồi ngồi ngồi Thế yên ngồi thì Để đó giao dịch cho nó mấy cục thì tốc muốn cho anh lệ Không hợp lý hợp lý Được, hợp lý mà, đi cái gì long chia cho chia là được hai hai công viên địch chia cho cộng mà bắn thùng mà bắn rủi <laughs> mà đứng còn đốt không long bây giờ ơi mấy ông này bắt 52 này à, anh em thu uh, nghiên cứu đồ đó có ít vốn nè lông lỗ quá <laughs> khủi ha bánh xác luôn phi tóc nè đó rồi nó lẹ hơn kìa đó Ủa, nó lẹ hơn chứ nó, nó thả nhanh hơn chứ theo theo theo hay hay không à. anh đại lực anh anh cũng đại lực luôn đồ bót mọc với kim đồ không ha ngon ha khui hang ăn nón thì chống đúng nữ này quay một cây vũ khí nha có đau có đau có đau có đau một ờ, ngọc bội ngọc bội luôn một cây vũ khí vô vô vô bỏ nhanh bỏ nhanh bỏ nhanh bỏ nhanh khui hang khui hang khui mấy cái phèn vàng trước đi kim sổ không có gì đâu kim hả chọn hỏa hai hai ba chết người shop không rồi tuy đau độc ngoài công các thương vật lý ngoài công Trời ơi, không có tóc đồ thánh. <laughs> Phải cái nồi. Đẹp tóc đâu. Chứ em mà đứng lâu chút xíu nữa ra tóc 30 luôn. Rồi, không có hết luôn. À, đâu đâu. À, đầu đầu. Ô, đau tóc 30 đâu. Sát thương không có tóc nè, nhỏ quá. À, cái đó tóc không rồi vô tình về bến luôn rồi đó Ừ, về tóc 20 nó về bờ được vài cú rồi Cho anh cái 20 thôi, tóc 20 cũng được ờ, hai ba triệu Đúng rồi, về bờ tóc liền 30 là mình có được cái cán đau rồi vậy <laughs> Đó được Khui Ôi, được một nón Một vũ khí nữa kìa À, một cái vũ khí nữa, một cây phi đao nữa này Phi đao kìa, đó Tóc nằm đây nè Khui hàng, khui hàng, à, khui ờ, hàng Thổ là không có gì rồi Dạ. Hello em mới vô nha. Hello mọi người. Dạ, kính chúc dạ. em buổi tối xem live dễ em ơi. Rồi khu này. Một nón. Té bữa đi. À té bên Long ơi. Long còn bó đông thả đây Long ơi. Chín con rồi. Chín chín chín con rồi. Hết rồi. Ừ. Trời ơi. Xa bờ nó đâu. Đứng đứng đứng. Xa bờ nó đâu. Trời không có cái gì luôn long ơi xa vờ rồi ở à, đây tôi lái này long ơi Không có món nào hết, nói chung là cho anh em là trong bang lái thì lái chứ chả cái món nào bán có tiền anh em ơi. Toàn ra. được nửa vốn rồi. Hai ngày lên Tết. À, Phi ngày lên Tết. Rồi, ok. Bây giờ ờ, đầu đầu kim này mà thêm tóc 30 nữa trời ơi. Bây giờ là Khải có ba con, Khải đánh ba con, Khải trước đánh Tùng sau nha. Đây, ba con một đặc biệt này, hai thường. Ê, cái ngõ 23 này đặc biệt này tới về ba lăng mới thả được ok thả hai con khải trước này rồi xong này về ba lăng em ơi về ba lăng cái cái bánh, cái bánh tàu của khải hay đánh này đánh này cảm giác nhỏ quá ôi anh long nãy không có con nào đặc biệt luôn à anh có ba con đặc biệt chứ ủa ba con đặc biệt là gì thả chỗ này được đâu anh chính con xanh ba con đặc biệt bảy đặc biệt chỗ này đâu thả được đâu anh đâu thả đặc biệt đâu ờ à, à. dạ nãy chưa thả đặc biệt đúng không ừ à ok rồi qua ba lăng này uh, tiếp tục khai thả hết viên vàng báo xanh cũng đại bà rồi đi từ từ đó đợi ờ. em hai con này xong rồi tới anh tùng sau chứ cái nào ra cái đấy à. 52 tiền về Ồ, à, wow. hay nha. Kim rồi kim rồi à, Kim rồi Khải ơi Kim vũ khí kim Rồi xong áo ra đây luôn Ra khơi luôn Rồi đắt Ui cái này bốn món ngon vậy nhiều đồ chứ à Áo mọc áo mọc Phục hồi là phục hồi khăn lôi Phục hồi khăn lôi Phục hồi khăn lôi Đủ à. Ôi áo kim áo mọc sốt Ôi giờ không phục hồi vãi trưởng Ngày này ngồi đít trời hai ngày liên tiếp không không Trời À cái nón này cũng được, <laughs> sinh lực đồ cũng được chứ. Mai trước đi tao hoặc cái đi kia. Đây. Giờ thả tiếp tục bốn con trong tuần. Không có xào tu đâu, mẹ xui chịu Không xào tu rồi cũng biết luôn rồi cũng bắt tay luôn. Giờ mà có Nhẫn 500 mà, nhẫn chậm bán được 25 kim anh em ơi. Bán được 25 kim. Thủy, thủy. Ui, hai thủy hai kim hay vậy? Ừ, ai biết à, ngon, ngon, kia. ngon ngon anh tùng ngon, làm ngon. coi vũ khí là về bờ luôn rồi anh em nãy giờ quên sâu anh em xếp mình bắn chứ xếp bắn 45 nha anh em đây xấu này gia truyền xấu này nhẫn 511 ờ, ngọc bội 4 là 15 với lại cái nhẫn 25 là 40 với lại cái mặt nạ anh em là 45 đó set nó một server nha anh em <laughs> đó. tính thiên sơn chứ là với qua tủ đó à, à, qua qua vụ thủy chưa tính thiên sơn qua tưởng nữa qua thủy vụ thủy qua kìa khải rồi ờ à, nó vụ không ạ một cây vũ khí nha rồi về bờ nè anh tùng ơi kim kim rồi một hai cây vũ khí luôn kim hai cây vũ khí luôn hai cây vũ khí hai cây vũ khí ơi bờ nào mới được về bờ của đảo hay là bờ của đất liền bờ nào đây dạ. ba cây vũ khí ba cây vũ khí nào kim này sốt này sốt này nón này nãy sốt luôn được nón kim gì vậy sốt luôn bao tay kim bao tay kim này trong bang này anh cần không cũng được không được đẹp lắm rồi nè giờ khui ba cầu khí mới bị mới nó mới ok này tóc sát thương tóc sát thương về bơ cha ơi đủ sát trời ơi sát thương đẹp vãi không không tốc độ tốc độ 30 mươi chùm luôn á thì tốc độ 30 chùm luôn ngon mà không có tốc nữa sát thương phần trăm cao ghê mới có nội lực kìa. Uầy, siêu, một cây nữa không có tóc đâu. Trời teo lên teo không à không tèo tèo dùng tóc đầu đánh con hơn cái này nguyên thua không em à. rồi rồi ba cây như nhau rồi đồ quá nhỏ luôn nó thiếu dùng tóc anh tùng ơi quá bùn má toàn sát thương đẹp cao không à à tóc bảy năm luôn mấy kia tám mươi chín điểm kia tám mấy không à đó ừ thấy chưa tám mấy không à cho kén em con hả rồi ok cho kén em con rồi đợi đợi, đợi xong thủy nè xong thủy nè đi tiêu á nó hóa ra thả đi mày đừng có cho máy cho ti ra là muốn thủy kìa đâu <laughs> đâu nó ra kiểu lương ương lương ương thiếu thiếu thiếu kiểu cảm giác thiếu một cái gì đó nữa nó thành siêu phẩm rồi tóc 20 thôi cũng được ừ. Để ông nào kế ra thả đi kìa chưa chưa tùng đành thắng ơi anh ba anh mắt bắn uh, Ờ, Evan kỹ năng và tiềm năng của các mùa Evan như lại ờ, bốn bánh ờ, công nghiệp và bốn bánh phù dung rồi. Đó nội tiền bánh không đã hơn 2 triệu rồi. Rồi Tino ra thả Tino. Nội tiền bánh không đã hơn 2 triệu rồi. Chưa có lắm một tịch. Forever coi chừng chết nha. Rồi thả đi em ơi. Đồ. Ra đồ. Biết chỗ thả, biết chỗ thả, biết chỗ thả không? Thả cho dịch qua không khải thả cho. À, đâu, ra đây đứng chỗ đây chơi chỗ thả nè. Đâu ông đi đâu rồi? Cầm tiền vàng nhầm nhầm nhầm ờ cứ một con hai chục vàng nữa là được đâu ba cầu khí nhìn thấy wow sờ sáu phần trăm nhìn ấn anh rồi, bữa nay bữa nay bữa nay đó rồi đó đó xích qua xích qua mấy xích qua đây nè cái chỗ này là đứng chỗ này nè đứng chỗ này ok chỗ đó đó thấy không thả đây này quýnh giùm cho anh em trong bang như nam thả luôn lần luôn đủ cho Ồ, hay hay hay ôi hai thủy hai kim nữa ngon hai kim hai thủy nữa kìa họ nữa kìa ngon ngon đủ khi tiền về chỗ ông ông ông ông nội tn thiên nhẫn đâu hai đang không không lù lù được bờ này vô tình vô, vô tình nhận vi kiếp này <laughs> thì đánh lên trong ban hên xui mà biết đâu được nói chung làm gì làm khải là đánh thôi cứ ra siêu phẩm cứ 10% phần trăm gõ lại cho tinh thần <laughs> <laughs> Nếu sao ví dụ bán 10 triệu à. nhất gõ lại được 1 triệu chứ đánh thua mà. Bình thường. <laughs> Bình thường thôi, gì đâu. Rồi ví dụ như anh em à, à, bán à, món 10 cú. Đó. Nhỏ lọc liền, nhỏ xâm liền. Mấy cái món hồi nãy là nếu mấy thêm cái tốc nữa là ngon. Thêm tốc độ 20 30 rồi trời ơi nói tiền không. Cũng được 1 triệu, 2 triệu món. Cái đào của anh làm là ngon luôn á, 30 rồi. Ừ, đào của anh Lâm 30 mà không có tốc. Đâu, tính là phát 30 mà ống một nữa chứ. áo Mình làm được cái cán đào rồi ao ao kêu kêu thôi mấy cái này nhìn đỡ đỡ tiếc thôi bán mẹ anh em ơi chặt chỗ em vô bán, kêu. bán đi bán đi bán đi là cái, cái nào thấp uh, cao cao để lại quăng cho anh em qua ngồi shop bán ở này lấy hết luôn rồi đây đây đây này gọi là vài chục vạn được có nhiều thằng nó cần á không có đâu để nó dạng ngon ấy vạn thôi nhưng ok có đào có đào có đào có đào nha có đào kim nha về bờ này đâu hai ơi về bờ đâu về bờ này Trời ơi, cái là siêu phẩm cái coi Ô, ờ, đồ đôi giày cũng được à, đôi giày à, nhìn Giày tí đẹp Xem tí nữa, ok tí rồi Ok, sao Để, để, để, để, để, để, để, đào kim đào kim trời ơi <laughs> quá lực cao chứ nha áo áo rồi ra ra ra bờ ra khơi ra khơi còn cái nón ngoài nữa rồi nô hai vô đây lái gì lái này, bán rồi một số đồ rác rồi. Nón kim. Rồi vô đây vô đây lái này. Được chứ được bây giờ. Không lái không lái không lái không lái không. Không cái nào bán số đây nha. Dạ, dạ. Đôi đôi giày này ai cần không này? Đôi giày này có xe nào cần không? Đôi giày. Đôi giày quăng vào. Quăng này. Anh để cho cái ờ. đao quay cho cái đao quay Rồi đao kêu anh Vũ được anh Long đương cái đao sát thương 30 kìa. Cái đó bán được ba bốn trăm dạng ấy. Rồi nè Đao gì đây hỏi anh Long này, Vũ vô đây. Có cái đao này nó có sát thương 15 này Vũ lấy không? cái này để cho chị Long Ờ lồng cái anh Long Rồi. lồng đi Long ơi, lồng lồng kìa. Rồi. Giờ qua ba đang tiếp tục quất mấy con đặc biệt anh em ơi. Đi. Đi, đi qua ba đang thôi. Bên tàu, bên tàu, bên tàu. <laughs> ha, nhỏ vãi chưởng còn mười mấy con nữa. Rồi, Tao let's go. Ở ờ, bắn 52 này thì thực sự là cả bang nãy giờ đánh chứ cũng tầm 30 ờ, con hơn đó nè. Đâu, uh, vũ đệ lấy cái đao nào. Mà không biết được cái gì hôm nay. Cái ba lan nè, cho cái nào cũng được. Nãy giờ hơn hơn mười mấy con rồi chưa cái gì cái nón này Khải, xe Khải ờ, đánh cho anh cái nhẫn kháng hỏa 25 nhá ok anh ơi rồi bây giờ này những cái con 12 con này à. sẽ ra nhận kháng hỏa làm cho anh Đó. nè anh long nè Thông trang và lên còn 12 con đặc biệt nè anh ơi nhờ vào con này thiên cầm đau kim chứ vậy ông nội Thiên cầm sao anh Thế Yên cầm đau mọc đi Ông có đau cầm Được hỏi đây được giá ờ, hỏi em Ờ rồi cầm cầm đỡ cái đau này đi Không có đau cầm Rồi lên bến tàu à, góc đi cầm đông đau đau đau đau, kim góc đánh hiện thoại thì... ok anh em ơi bây giờ khả sẽ sẽ đúp đánh lệnh bài đặc biệt anh em ơi lệnh bài đặc biệt ở đâu À, anh Long ơi, xuống xuống xuống vị trí cũ nơi chỗ này có thằng Thiên Thiên rồi, đứng chơi bạc. Thiên chơi bạn chịu rồi. Không mấy thằng nó chơi bạn, nó canh. Chơi bạc nó canh nó quanh nó quýnh với công rồi đợi tí nữa mày để chạy xuống vị trí cái lồng lồng quá trên ok bây giờ quất tiếp hai con này quyền em mày ôi hai con mọc ba con luôn rồi quất luôn ba con đây cho nó mau cuối hàng cuối hàng có bóc bóc con còn rồi cái gắn này nó dễ kẹt lắm nhiều người bị kẹt đấy không không biết đánh là thả nó kẹt liền rồi cứ bù được là đánh được thôi lấm tên hàng V hàng V hiện tại sẽ bán 45 mươi lại forward quốc tửu thiên sơn rồi họ mai họ, họ, họ đào các kiểu mình bán cho hơn trăm phần trăm luôn nè mà nó kiểu hình xui nhiều anh em dự đoán kiểu nó tới con nào nó ra là nó ra rồi chứ thực sự cũng không biết là có thực sự tính vào đồ may mắn hay không không tin luôn chết mẹ bắt mộc à mộc kim à, thổ à, bắt bắt bắt thổ bắt thổ bắt thổ ui ha đó đó đi qua dọn quá đó đi con này thì mình bắn uh, 12 2, 4, 6, 7 Định muốn ngọc bội 5, 6 mà mang cho nó làm biến quá Chết chết kìa, có chân một ngọc bội Không ra siêu phẩm chặt cái đào luôn à Ok luôn anh ơi Ở ờ, hôm trước bánh 51 thì nó cũng hình ra nên ra siêu phẩm Còn à, bắt năm 52 này không biết như thế nào đây Trời ơi, một con một con là một cái món đồ này mà lông đâu, lông đâu rồi, lau dữ Long Chạy đâu đâu Nhanh cho nó hết may mắn này Quýnh chiêu ờ, sau hết đó bằng bo Khỏi phạt đa Tắt auto, tắt auto Còn uh, ờ, 3 phút mình bắn hoa đào nữa hai một thổ một hỏa. Ôi nhận thổ làm gì Chết tôi Thổ mà ra nhận to này Thổ ra cho chiền là ok nè à. Ủa này hai ngọc bội một mộc một kim à, một nhẫn thổ à. to này này thấy ờ, cảm giác ờ, chưa cái gì rồi à. thủy chưa có luôn giờ tìm cái nhẫn thủy cho anh tùng tìm kiểu gì đây thả thủy không ra đây <laughs> hả cái gì nhẫn thổ đẹp đẹp để lại ok thì ờ, nhận đồ nói chung đồ nào đẹp bán có tiền thì đỡ chứ còn đồ không có tiền vứt shop hết cho đỡ chứ <laughs> đang dùng cái nhẫn thổ rồi một nhẫn này dây chuyền dây chuyền nhẫn như dây chuyền hó hả nhắn mong nhắn làm chậm nữa có thêm hai máy ba chục kim nữa nè là về bờ ít đồ thì đồ ngon mới có chứ chị ok bếp bố bông ơi tranh thủ quật quanh bot đỡ ít hôm công thành không thời gian đánh nữa nè lúc đó là bận sắp mặt luôn rồi cứ xong hết mấy này anh long chưa ra luôn à đem đem thả tiếp tạ nó đánh hết chỗ này rồi trống kim thủy này thủy kim rồi ok thủy kim là tiền về thủy ra nhẫn rồi kim thì ra dây chuyền này đẹp <coughs> ôi ôi bài bài bài bài thổ chó này dây chuyền dây chuyền thổ cần dây chuyền rồi thổ mày nhẫn ngập bòi tao chịu rồi 2540 trời ơi 2540 anh Tùng đòn nép phát một mấy cũ liền là làm 2540 <laughs> gì ăn thằng nô một mẹ rồi bữa đó mà không biết em ơi biết đâu biết ai bán đâu mua anh cũng tìm mua mà có người bán thì được mua luôn em hỏi em coi thử ai có không hiện tại à, vừa rồi chỉ có hai món thôi một dây chuyền với lại một nhẫn anh thôi cũng có người người hỏi mua nhẫn này mà đâu bán đâu em rồi một nhẫn thấy cho anh tùng luôn nha anh tùng ơi rồi, có nhân thủy này nữa coi bói thử gì nha. Có nhân thủy nha. Rồi về lấy thêm tiền anh em ơi. Có nhân thủy nha, có nhân thủy này mà hy vọng chằng chề luôn. Có nhân thủy thì có hy vọng rồi đấy. Ừ, thôi thôi thôi. Thả mấy con này nữa đến Long nha. Còn đem con quấn hai tu nữa thôi. Ừ, quấn này quấn này. Quay xuống mua đồ cho. À lại thủy nữa Ngon Ôi xô Thổ chán dữ Hai thổ ngon rồi Hai thổ ngon Ra, ra chừng ra di chuyền Ừ ra dây chuyền đâu Vô bơ Về bơ À, nãy chưa bói đồ anh em luôn nãy khải chưa cho bói đồ nha chưa từ anh hết khui luôn anh hết năm con này khui luôn <laughs> ông cái kỳ đầu tiên á lúc mới ra là dây chì cục bội rất nhiều quá trời quá à. trời luôn Mày ok vậy phải chơi không á giờ nó phít lại đâu má bữa trước đánh cứ một con đặc biệt ra bốn năm món bảy tám món nhiều vá chướng luôn giờ đánh cứ một con một món nè giờ mong thủy này mà con thủy ra tiếp với nhận này có cơ hội này rồi à, có cái nhận mươi thực sự hàng đọc nô một server luôn Hai trăm 2540 thổ thổ ra cái toàn thành hạng liên thắng cả 18 thắng băng 20 cũng được ok anh luôn trời ơi à. <laughs> khô máu luôn một kia một mọc rồi khui hàng này thủy ra cho chuyện anh đây thủy cho truyền này hello uh, à, và lâm chương kỳ chung nha em ơi uh, chắc anh qua anh trải nghiệm vài hôm uh, cho anh em biết nha chung ơi chứ chơi vẫn chơi bên này băng áo bên này còn đông đen mà sao mà bỏ được về bờ nhưng chưa biết bờ trên đảo là bờ nào á <laughs> rồi đây là những con cuối Hoàng cùng Sa hay Trường Sa đây rồi cắn bánh tiếp tục này cắn bánh tiếp tục này quay đảo rồi ok khui hang đâu đánh gần uh, à, 12 con mà được gần nửa rương chân sức nữa mà 12 con đặc biệt anh em uh, xem bắt đến 12 này đánh dùm cho anh Tùng với lại anh Long thì đừng quên ủng hộ cho tất cả anh em trong ban một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi nếu có siêu phẩm thì mày ra gửi vốn anh em ơi qua này đưa anh long đi bắt 51 anh năm ton mình là trốn anh long là ton <laughs> bắt mốt là được cái nhẫn làm 540 đó anh tùng <laughs> rồi có nhẫn mọc luôn Rồi, khui hàng đợi em tí anh long ơi em khui hàng nữa khui hàng xem thứ hai nhẫn thủy nha anh em có hai nhẫn thủy nha anh em ồ oh, như một nhẫn thủy à một nhẫn thủy à khui ui siêu cái gia truyền thủy này không có kháng cả à, nhỏ thiệt ôi trời ơi cầu xanh sẽ lượng lực thời gian chúng banh 40 chúng đọc 40 trời bằng hai điểm shop shop kim rồi 19 30 gặp bọn nữ vãi chướng quên gặp bọn nam rồi chứ để đấy mấy nào đó để được đầu xanh má gặp bội nữa 23 20 nhận cả tiền rồi là còn lực cao kìa vãi chướng để Đây, bán được, rồi, rồi. Được, được, được, rồi cho anh em nào cần cho này. Chưa có siêu phẩm nha anh em ơi, đang bói đồ này. Làm chậm 30, rồi tưởng 40 có vài chục kim rồi. Rồi, cái nhẫn này cũng được nè, như Hương đang hỏi này, 15 20 xài tầm ổn sinh lực 140 luôn quá đẹp luôn. ok. Về ra cho luôn, khỏi bán cái đó, khỏi bán. Đó bán gì? Ồ cái này sức mạnh 12 này, á thằng rồi gì cho này. Ok. sinh lực cũng được luôn, sinh lực cao luôn. Ôi cái này sinh lực cao mà sức mạnh hai điểm trời Sốc mẹ luôn quá Sốc đi Trời ơi, cho kim Không kháng cả ta Trời ơi, cái nhẫn kháng lôi tù tưởng 26 ngon tiền Ôi cái nhà bòi Cái nhẫn Ôi, đẹp ơi, quá chưa Ôi đẹp bạn Này được à Được được à Đang xài ngon à Nghe vì đang thiếu cho em Được à, luôn của nó Nội lực sinh lực luôn mà còn gì nữa Trời ơi cái nhẫn thủy này Tùng ơi nó bị thiếu 20 ờ, điểm kháng hỏa với lại thiếu 20 chó anh ơi thiếu 20 <laughs> điểm thiếu mất 20 điểm kháng hỏa ừ <laughs> vãi chướng thì cái nhắn sốc luôn cho đợt tết rồi ừ, thiếu có hai chục điểm không Hàng về Anh Tùng quá đẹp luôn Tùng ơi Nhẫn này là nghe mi nghe mi xài đẹp luôn rồi <laughs> bốn mươi Quá vinh cho cái nhẫn thổ luôn Được Đeo nhận dưới anh ơi Thì uh, Nhẫn 520 Đủ. Ờ, tức là toàn toàn toàn đồ để cho không có đồ nào bán có tiền luôn nè là đây rồi đâu như hương đâu về ai tặng cho ờ. cái nhẫn rồi ờ. áo thần đâu rồi anh em nào lấy anh em nào lấy mấy cái món này này anh em nhẫn này để trưng bày này đồ <laughs> phục hồi sinh lực nội lực gì thể lực 9 điểm nhẫn này là khá sai này nhẫn này đấm sai nè anh tổng nhẫn này nữa này đúng rồi lại cho anh em lại cho anh em hết á không có món nào mà gọi là tương đối gia lai bắc gia lai bắc tương dương, tương dương tương dương bắc được hai món này thôi em ơi nhẫn này mà sau này nghe mấy trưởng là đi mang nhẫn này cũng đẹp hồi trước cũng có nhẫn này nè anh tông em cũng sang ra nhẫn này em định cho nó mang này anh nam mình hỏi chắc đợi bữa nào thôi donate cho ông cái nhẫn này cũng được rồi cho phải, đây đó bán thì cũng được một hai kim thôi đâu chứ còn á thằng đâu chứ không phải rẻ đâu nam cái nó bán được một hồi kim mới nhận thôi à, ờ, không lấy đâu cái đang đi tắm kim rồi ok lấy. không lấy nhận này không có cái này sinh lực nội lực thấp quá sinh lực nội lực thấp quá cấp 10 đi nhận cấp 10 á đây làm chậm 20 này trời độ phục hồi sinh lực chín điểm luôn quá chướng nó mắt thực phục hồi không trời trời <laughs> hai nhận độ sao hồi 99 đó dưới đất kìa đầu đó đi quýnh tăng nhân vương là phục hồi đánh ớn ăn luôn thiếu bốn nút đúng rồi đúng rồi thằng đó đồ đánh tăng nhân vương mà không có kháng nhìn trắng đời cái nhẫn này để làm cho tổ sướng à? rồi long long, đánh chưa rồi đó đó đó rồi bây giờ em em, em không ai lấy em shop mấy cái này bớt này coi chặn rương này cái này uh, này shop cho đỡ tức này hello ơi anh em nào có cái truyền kim không anh em cái này nếu mà không có kháng tất cả thì đeo như này cũng ok này anh em sinh lực lực ổn này rồi thả nha ngọc bội này cũng được này ngọc bội này cũng được này rồi anh để mình cắt cái đầu em lên đây hả rồi anh thả đây rồi đầu em trên góc này nha rồi đồ lông từ cái hộp và hoạt động xuống rồi cuối đây tiếp tục mọc thổ à, mọc thổ hả ok đồ này nó ra một ngọc bội một nhẫn mà làm chậm 20 với 30 thì bỏ này cũng hỏi là về bờ anh Long ơi hỏi về bờ này mới cấn thì cũng gục may mắn nữa một Hello anh em mới vô nha Hơn uh, à, 250 anh em đang xem thì đừng quên cho Khả một like chia sẻ ủng hộ video chơi anh em ơi Và video này Khả sẽ up lại trên kênh Bách 52 Anh em nào mà xem rồi thì cũng cũng có thể ghé qua Ủa, những cái lệnh bài sang bot đó Cho Khải à, uh, một like nha anh em Ui ngon rồi Rồi họ về bờ rồi bốn ngọc bội Long ơi Bèo lắm phải ờ, có ngọc bội 40 tiền không Long Trời <laughs> Ôi đủ ông này rất đồ nhiều vậy Rồi Về bờ rồi tuần này chuẩn về bờ cho Long rồi <coughs> Quá wow, làm ơn vâng, kéo về bờ cái Long có nhẫn thổ đen anh Long ơi Khải nhẫn cấp 10 quăng ra cho mấy cái nữa nha Khải Ừ Bán shop gì có tiền đâu Ờ à, nãy giờ toàn bán shop không rồi, con thổ này em ra gia truyền nữa là về bờ luôn. Đánh boss là view cao ha. Ờ kêu Hiếu Vlog ơi. Thì thực sự phải có content em xem chứ còn thực sự đánh hàng ngày mà băng ngáo tầm này yếu quá anh em ít ít xem. Đó là Khải biết lý do mà. <laughs> có đồ hồng ảnh à? Ừ có anh em đồ hồng ảnh ờ, một tháng em ơi. Đây. Ờ, gia truyền 10, ngọc bội 10, bộ này bộ min nè. Ờ, ờ, gia truyền, gia truyền thổ luôn. Gia truyền thổ luôn tới công chuyện luôn. Rồi, khui hang tới không chuyện luôn đây quăng đây quăng quăng đây không có nhận không có nhận khui hang Why show cho ờ, chuyện đậu xanh Má nó thiệt khá nó cả đâu dòng. Đồ cái này mà kháng cả 18 là anh Tùng anh hốt ngay Rồi <laughs> chịu rồi Bỏ shop cho Long hay là đỡ anh em rồi xài shop shop, shop, shop, shop, shop cho đỡ cây Shop đi Cho chuyện mộng này shop luôn rồi không kháng cả anh em ơi Shop luôn Ngọc, Ngọc Bòi này Hả cái gì quên rồi cái mùi á Trời ơi biết không Bình Đây thấy chưa Ôi xuống này Đó thấy chưa Về vơ Rồi chưa đừng Được, cái này bèo lắm phải 40 kim quay đầu Long ơi ngon quá xin lùng lực đẹp quá chưa bót trên ba thôi vai rồi ờ, được cái về bờ về bờ tiếp theo à, cũng phải cứu được cái chứ Ồ, 20 Wow, tưởng, tưởng đâu 40 nữa chứ Wow, 40 nữa Đó. Vãi yes. Dạ. lên level dạ. hai dạ. cái rồi Xong, xong, xong, xong Đâu, có thêm 25 kim nữa ờ, Đấy Má này cũng được hai rồi món, hai món nha Thêm số 1 nữa thì đẹp Đâu, ngon quá, đi sinh lực lực Cái này thấp quá, cái này chắc bán được 20 kim quay đầu Này 20 kim quay đầu được rồi Có được rồi Có được rồi Đâu Ngọc bồi Sinh lực cao mà Có sinh lực cao Ôi, đồ người ta 40 nữa biết ngay mà đội bốn ngọc bội này phải ra hàng đẹp đâu hai món rồi. 21 rồi nha. Trời ơi, ngọc bội đẹp vãi nồi luôn em. Ơi ơi, cho em xin. À, lần về bờ đâu. về bờ. Chạy kích là bộ kích lộn shop chạy ơi. Không, không kích được. Trước khi uh, bắt đầu cần ba này nhắm nó ép mấy lần này cho kích lộn shop banh luôn á. <laughs> Đỡ hết rồi Về bờ, đồ anh lòng hai món về bờ biết ngay mà. Tối nay lòng gỡ gỡ bờ mà. Ôi ơi, ba từ trường từ trường xa, từ trường xa là này này này này này này này. rồi. Này đâu, này đây này lái này. Nó vứt làm như là ngọc bò này ngọc à, bò này à. con đồng luôn tầm 30 này anh em đồng cần cũng được này em đây trường xa sa favor đổ làm còn à. làm đúng ba con cuối về bờ không nào vãi rồi à, à cái câu hỏa em nói rồi mà câu hỏa đẹp rồi rồi làm đi làm má hai con về bờ hai ngọc bội đẹp vãi nồi anh bội nam hai anh em à. nói không câu hỏa về bờ thế chưa À, hên quá, cuối cùng nữa từ Trường xa quá bơi dần tự nhiên bơi lội bơi vậy tới ờ, bờ. Cái này à, anh Long cái rau 45 50 kia mà nó nó trả tầm 35 40 bán được. Còn ngọc bội nữ này phèn quá, được dòng một nhưng mà phèn quá. Cái này chắc bán được à, Má cái này mà sinh được trăm hai mấy, nội làm hai mươi kim. Đúng bài nữ phèn quá. Ừ. Má, cái con hỏa về bờ là long về bờ đấy chứ. Má biết con hỏa về bờ về bờ luôn. Rồi ok, chúc mừng luôn. Bánh 52 này anh em trong bang về bờ nha Nam. Thôi. Cảm ơn, cảm ơn anh em à, uh, ủng hộ Khải <laughs> like share nha anh em ơi. Like chia sẻ mà anh em ơi. 10% với Long ơi. 10% ừ, Long ơi. Ờ, ừ, đương nhiên, đương nhiên, đương nhiên. Bình thường quá bình thường. Rồi cứ, cứ cứ bán đi, bán đi tính sau. Bán đi. Rồi à, anh à, anh Tùng thì về bờ được cái nhẫn mập này hai nhẫn này nghe mi mang luôn đó mình có em bác đục nhẫn này không cái nhẫn cái nhẫn mập cái nhẫn mập nó ngon bộ nhẫn đẹp nhẫn mỏ đeo chán bán em Tùng ơi cái cái cái ừ, những ừ. cái cái cái nhẫn khi nào có nhẫn nào ờ, khi nào có nhẫn nào đẹp hơn thì tính sao em ơi dạ ừ. đeo cái... em kêu đeo chán à này hôm, hôm, hôm trước ờ, cái bát kia em dư em được cái ngọc bội này nè mà em ra mấy ngày rồi không ai hỏi làm cái nào, <laughs> cái nào em cái cái em ngon ngon hơn của anh nữa <laughs> đâu đâu em ra mấy ngày rồi đủ xanh ờ à, ừ. cái này sao ngon được cái kia ẩn một à cái ẩn một cái ẩn một ngon hơn <laughs> ờ, nói chung bu lại ờ, cảm ơn anh em cảm ơn anh em bu lại ẩn ừ, một thì đừng mong nó sai cũng được anh em rồi ok anh em xem à, bắt 52 này thì đừng quên ủng hộ cho Dư Khải như là anh em trong ban một like xem ủng hộ chơi anh em ơi. Nhớ là ủng hộ 200 like để tiếp tục ra những bắt tiếp theo anh em. Ẩn một này <laughs> Đường Môn với lại ai ta? Đường Môn như Thi Yên, no, Thi Yên ngày mười không cần, ẩn một thì Đường Môn giờ đang anh này. Mà giờ đang nó cũng cần ẩn hai này nên là mình đường môn à mình đường môn thôi rồi like chia sẻ mạnh nha nam ơi chúc em một ngày vui vẻ nhé cái này được ờ, này mà sinh lực